Kính thưa đại chúng, Thầy xin phép được lược giảng bài kinh Đức Phật nói về công đức của việc xuất gia. Xin đại chúng cùng lắng nghe. Văn Kinh Vào khoảng thời gian Phật ngự tại Tỳ Xá Ly, gần đến giờ thọ trai, Ngài mới vào thành khất thực. Bấy giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một chàng Ly Sa tên là Tỳ La Tứ Na, Chàng quý tộc này rất đam mê sắc dục, như các chư thiên trên trời say đắm các tiên nữ. Chàng ta cũng bày các cuộc vui chơi cùng các thể nữ trên lầu cao, giống y như vậy. Đức Phật, Ngài là bậc nhất thiết trí tuệ, thấy biết tất cả, vừa nghe tiếng nhạc văng vẳng từ lầu cao, vang xa, Ngài liền bảo với tôn giả A Nan rằng, ở đây Đức Phật ở nước Tỳ Xá Ly, thì hôm ấy Ngài đi vào thành phố khất thực ngài à, thấy có tiếng nhạc văng vẳng vang ra mà từ cái ngôi nhà của một cái chàng trai tên là Tỳ La Tứ Na. Cái chàng trai này thì rất là ham mê, tức là rất là ham ăn chơi. Trong kinh gọi là ham mê sắc dục, nhưng tức là ham ăn, ham chơi. Ừ. Thì Đức Phật ấy mới nói với tôn giả A Nan là cái vị theo hầu bên cạnh ấy, rằng này A Nan ta biết cái người đang say mê sắc dục này sống không còn bao lâu nữa, chỉ trong vòng 7 ngày nữa sẽ chết, bỏ bà con quyến thuộc và các cuộc vui chơi. Ừ. Đức Phật thì Ngài có trí tuệ, Ngài thấu suốt, Ngài biết. Khi chỉ cần nghe cái tiếng nhạc cái vang ra mà Ngài biết luôn cái người chơi nhạc đấy là chỉ còn 7 ngày nữa là chết rồi. Ừ. Người này nếu như không rời bỏ các dục lạc, mong cầu nguồn vui trong đời sống xuất ra, sau khi chết rồi sẽ nhất định phải đọa lạc vào địa ngục u tối. Đức Phật tiên đoán rất là chắc chắn như vậy, nói với vị thi giả. Khi ấy, tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, muốn đem lại nguồn lợi lạc thiết thực cho cái chàng quý tộc kia, nên đã đi đến nhà của chàng. Chàng Tỳ La Tứ Na vừa nghe tôn giả A Nan đến thì liền đích thân ra tận cửa nghênh đón. Do lòng kính mến A Nan nên đã thỉnh vào trong nhà an tọa tôn giả A Nan ngồi chưa được bao lâu thì chàng quý tộc chắp tay cung kính thưa hỏi rằng thật là hết sức may mắn không gì bằng người bạn tốt và thân thiết của ta đến vừa đúng lúc tôi đang ao ước mong muốn được gặp ngài sự sung sướng vô ngần trong lòng tôi chắc ngài có thể nhận biết cúi xin ngài hãy đem dạy lại những lời giáo huấn của đức phật cho tôi cùng hưởng sự vui thâm diệu về chính pháp tức là ông này ông cũng biết thỉnh Ngài A Nan giảng Pháp cho tôi nghe. Ừ. Và chàng quý tộc ân cần cầu thỉnh đến ba lần. Tôn giả A Nan vì muốn đem sự lợi ích vĩ đại cho chàng nên yên lặng không nói. Đấy, Ngài yên lặng không nói, Ngài để im cho ông này phải cầu thỉnh thật sự là nó, nó trí thành mới được. Chàng Tỳ Lan Tứ Na mới thưa, hỡi đấng đại tiên tịch mặc, Ngài hằng đem lợi ích, hạnh phúc cho muôn loài, không biết hôm nay tôi sơ sót gì để Ngài hiềm hận mà không ban cho tôi một lời giáo huấn. Thì kính thưa đại chúng, trong Phật Pháp không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói Pháp đâu. Và ba phen thưa thỉnh thì chúng ta mới nói đấy chứ không phải là dễ. Vì Phật Pháp không phải là một cái thứ tầm thường để chúng ta có thể gọi là rẻ rúng Phật Pháp được. Pháp Phật rất là cao quý. Cho nên ở, ở đây A Nan để cho ông bạn này ấy, ông khởi được cái tâm kính quý cho nên ngài im lặng. Ba lần ông thỉnh Ngài chưa nói. Phút sau, anan người sẽ vì kế thừa kho tàng chính pháp của Phật, buồn bã và cất lời. Bây giờ Ngài bắt đầu mới nói này. Này chàng trai kia ơi, người hãy lắng nghe, Đức Phật, Ngài là bậc nhất thiết trí, thấy biết tất cả. Lời Ngài nói chân chính đúng như sự thật. Ngài có tiên đoán, người sẽ chết trong vòng bảy ngày nữa Người như không tỉnh ngộ đối với năm thứ dục lạc của Trần Gian mà biết xả ly nó để tìm nguồn an vui trong cuộc sống xuất gia, thì sau khi chết, người sẽ phải đọa vào địa ngục. Cái thế của vô thường như lửa đốt vật sẽ không còn gì lưu lại, người nên suy xét cho kỹ. Lúc này, An An mới nói với Tỳ La Tứ Na rằng là Đức Phật tiên đoán rằng anh chỉ còn 7 ngày nữa là anh chết thôi. Mà Đức Phật đã nói thì không bao giờ sai chính xác như vậy không thể thoát được và tôi biết rằng anh mà cứ say mê dục lạc thế này á, mà anh không đi xuất ra thì anh chết chắc chắn là anh sẽ đọa xuống địa ngục chịu vô lượng thống khổ thì chàng tỳ na tứ na vừa nghe nói như vậy thì hết sức sợ hãi liền tỉnh ngộ ngay và lấy làm lo lắng chàng vâng lời dạy của an an hứa rằng sẽ xuất ra vào ngày thứ bảy sau khi để sáu ngày chót để vui chơi vẫn còn ham chơi nốt sáu ngày à, để đến ngày cuối cùng mới xuất ra. Ừ. Ngài A Nan đồng ý nhận lời. Qua đến ngày thứ bảy vì sợ chết đọa cho nên chàng Tứ Na đã đến thỉnh cầu Đức Phật làm lễ xuất gia cho mình. Đức Phật đồng ý cho phép Tứ Na được xuất gia, chọn trong một ngày một đêm giữ gìn giới cấm trong sạch. Liền đó thì Tỳ Na Tứ Na mệnh chung như cây hương đã tàn ánh lửa tắt mất. Đó, tức là như lời Phật tiên đoán. Ông này ông xin với Ngài A Nan là thôi cho tôi đến ngày thứ bảy tôi sẽ đi xuất ra. Còn à, sáu ngày thì tôi vẫn để cho tôi vui vẻ tí đã. <laughs> Nghe không? Đây đại chúng thấy, ông biết là Đức Phật nói là sẽ rất chính xác. Nhưng mà cái tâm mà ham chơi nó vẫn chưa hết, vẫn còn muốn chơi nốt sáu ngày để ngày thứ bảy mới đi xuất ra. Và đúng là đến ngày thứ bảy thì ông đi xuất ra thật. Và khi mà ông đến xuất gia xong thì trong ngày thứ bảy ấy, cuối ngày thứ bảy ấy là ông chết thật, chết luôn. À, tôn giả A Nan mới cùng với những người xung quanh đệ tử Phật đến nơi Đức Phật tưa hỏi Đức Phật rằng Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo tỳ La Tứ Na bây giờ đã mất, không biết sẽ được tái sinh về chỗ nào. Khi đó Đức Phật mới nói, Này A Nan, tỳ kheo tỳ La Tứ Na, vì sợ hãi cái khổ mạng chung phải đọa vào địa ngục đã vứt bỏ dục lạc dâng mình xuất ra trong một ngày một đêm giữ giới trong sạch tỳ kheo này sau khi bỏ thân hiện tại sẽ thác sinh tái sinh lên cõi trời tứ thiên vương đấy thì à, đại chúng biết đấy, nếu ông này không xuất ra thì sau khi mà ông chết là chắc chắn ông sẽ đọa địa ngục nhưng nhờ công đức ông ấy xuất ra mà chết ông lại được tái sinh lên cõi trời tứ thiên vương làm con của vị thiên vương tỳ sa môn ở phương bắc tha hồ cùng các thể nữ hưởng thọ năm món dục lạc đấy rồi sau đó ông chết ở cõi trời tứ thiên vương ông lại được sinh lên cõi trời tam thập tam thiên làm con của trời đế thích tức là con của ngọc hoàng thượng đế đấy sống được ngàn tuổi mất ở cõi trời này lại tái sinh về cõi trời diệm thiên làm con của vua trời diệm thiên Đấy, được hai ngàn năm ở cõi trời này, mất lại tái sinh về cõi trời đâu xuất, làm con của vua trời đâu xuất. Đó, cứ như vậy, thưa đại chúng, ông chết ở các cõi trời, sao ông lại tái sinh lên cõi trời cao hơn? Ừ. Mà đại chúng biết, ở trên cõi trời thì cái hạnh phúc nó, nó rất là siêu việt, nó không phải như cái hạnh phúc ở dưới trần tục của chúng ta. À, đại chúng biết là thời gian ở trên cõi trời rất là dài, một ngày trên cõi trời là bằng trăm năm chúng ta ở dưới trần gian này. Thế mà ông ở trên đấy có những cái cõi trời tuổi thọ bao nhiêu nghìn năm, ông ở đấy rất là lâu. Đấy. Rồi Đức Phật nói tiếp, tỳ kheo này nhờ công đức xuất ra trong vòng một ngày một đêm ấy mà chọn hai mươi kiếp về sau nữa không đọa lạc vào ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thường được sinh vào cõi trời, cõi người, hưởng phước báu tự nhiên. Trong kiếp cuối cùng, được thọ sinh ở cõi nhân gian làm con của một gia đình giàu có, tài sản dồi dào, đến tuổi trai tráng thì thiện căn thuần thục, sợ hãi sinh tử, sinh già bệnh chết, rời bỏ cuộc đời tăm tối, theo nẻo xuất gia, siêng năng tu tập, gìn giữ oai nghi đó và tu tập chứng đắc được bích chi Phật hiệu là tỳ lưu đế. Đó, thưa đại chúng. Qua chỗ này, đại chúng thấy rằng là Đức Phật tiên đoán luôn về tương lai của cái chàng trai này chỉ có một ngày xuất gia xong rồi chết thôi mà do công đức phước báu của xuất gia ấy mà ông chết rồi ông được sinh lên cõi trời và nhiều cõi trời thế và sau khi hết ở cõi trời ông xuống nhân gian thì ông cũng không bị vào gia đình nghèo khổ đói khát và khi lớn lên ông lại phát tâm xuất gia và chứng được bích chi phật không bị đọa lạc đấy thưa đại chúng thì cái công đức xuất gia nó rất là lớn và đức phật đã tiên đoán như thế là có thể tính là hàng triệu năm sau đấy bao nhiêu kiếp cơ mà ngài thấy rõ hết dạ, ở đây ấy, sư phụ nói với cái tuổi trẻ các con biết ấy, cái trí tuệ của đức phật là siêu việt không ai có thể có thể bằng được và không ai có thể thấy hết được trí của phật ngài tiên đoán tất cả mọi cái bao nhiêu kiếp về sau ngài cũng đều biết rất rõ ràng khi ấy thì tôn giả a nan mới thưa phật rằng bạch đức thế tôn như nếu có kẻ cho phép người xuất gia này giúp đỡ cho người xuất ra các phẩm vật cần thiết, chẳng hay kẻ đó được bao nhiêu phước lành. Còn nếu như kẻ phá hủy nhân duyên không cho người xuất ra, kẻ này chịu bao nhiêu tội báo. Xin Thế Tôn dạy dỗ cặn kẽ cho chúng con được biết. Thì ở đây Ngài An An mới xin Phật nói rõ là những người mà cho phép người khác đi xuất ra này hoặc là trợ duyên ủng hộ cho người đó đi xuất ra kể cả người muốn đi xuất gia mà bị nợ mình xin phát tâm trả nợ thay cho người ấy để người ấy đi xuất gia thì công đức phước báu của những người ủng hộ cho người xuất gia ấy được như thế nào thế rồi những người mà à, ngăn cản và cấm không cho người này đi xuất gia thì cái tội nó ra sao nó có những cái chướng ngại thế nào thì đức phật mới trả lời thế này này a nan Ngươi có bỏ ra trăm năm để hỏi ta về việc này, ta dùng trí tuệ vô tận trừ khi ăn uống suốt trong trăm năm thuyết trình về công đức của những người này còn chưa thể hết. Đấy, Đức Phật nói, ta nói cả một trăm năm mà không nghỉ về công đức của những người mà hộ trì, ủng hộ cho người khác xuất gia thì phước báo thế nào? Phật nói là nói mãi không thể hết được đâu. Cái người này ấy sẽ hằng được sinh lên cõi trời hay ở trong chốn nhân gian thường được làm quốc vương, hưởng phước lạc thuộc phạm vi trời người. Nếu có kẻ theo Pháp xe môn cho người xuất gia, kẻ hay giúp đỡ phương tiện nhân duyên cho người xuất gia, kẻ này dù ở trong vòng sinh tử lại hằng được hưởng thọ an lạc. Ta để chọn trăm năm nói về phước đức còn chưa được hết, hết giới hạn. Vì vậy, A Nan, dù ông có bỏ suốt trăm năm để hỏi ta, ta đáp cũng không hết nổi. Còn nếu như có kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia của người khác, thì tức là họ đã cướp đi kho tàng tài sản phước lành vô tận, hủy phá nhân của 37 phẩm trợ đạo. Như có kẻ muốn làm trở ngại nhân duyên xuất gia của người khác thì hãy nên quan sát việc như vậy. Đã ở đây Đức Phật cũng nói nếu chúng ta cản phá vào ngăn cấm thì mình cũng bị những các cái những cái tội, những cái chướng ngại chứ không phải chuyện nhỏ. Đó. Kính thưa đại chúng, mà bài kinh thì còn dài, Thầy xin nói lược thôi. Trong kinh Đức Phật dạy thế này, nếu người muốn đi xuất gia họ mắc nợ, mà ai đó phát tâm trả nợ giúp cho cái người này, thì cái người phát tâm trả nợ giúp ấy được cái phúc báu kéo dài, cái số thời gian rất là lớn, là dài. Trong kinh Đức Phật lấy ví dụ có một cái tảng đá, mỗi tảng đá hình gọi là hình à, lập phương đó, mỗi chiều là một, một dặm thế mà lấy áo của người cõi trời một trăm năm lấy cái áo cõi trời mới bay xuống mới mài vào cái tảng đá đấy một lần và một trăm năm mài một lần mài đến bao giờ cái tảng đá mòn hết đi rồi thì cái người mà giúp đỡ cho người xuất gia này mới hết phước thưa đại chúng đại chúng thấy mài một tảng đá một mỗi chiều là một dặm dạ. thì đại chúng thấy thế nào rất là lâu thế nên tại sao hôm nay thầy ưu tiên cho tuổi trẻ này động viên tất cả các phần tử ở lại để tùy hỷ với công đức của những người xuất gia. Vì kính thưa đại chúng, trong tâm chúng ta, giống như bản thân Thầy Thái Minh cũng thế, không phải dễ tự nhiên mình khởi một cái niệm xuất gia được đâu, khởi một ý nghĩ xuất gia rất là khó. Chúng ta nhiều khi gặp khó khăn trong cuộc đời, chán nản, bế tắc, không nghĩ đến đi xuất gia nhưng lại nghĩ khi là những cái rất là tiêu cực, có phải không? Đó. Nhưng mà nó khởi được một ý niệm đi xuất gia là điều rất là quý báu cho Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát đều trân quý cái niệm xuất gia này. Cái người khởi một ý niệm đi xuất gia, người ấy cũng được cái phước lành. Và người này sau này sẽ đủ duyên để ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên hôm nay Thầy rất mong muốn tất cả mọi người đều hoan hỷ, tùy hỷ với sự kiện các giới tử hôm nay xuất gia để mình được phước báu. Vì cái vòng luân hồi của chúng ta đại chúng biết cái vòng luân hồi từ vô thủy đến bây giờ nó không dừng chúng ta không biết thoát ra bao giờ đã là cái vòng tròn không biết đầu mối mà thoát ra nhưng chỉ có khởi cái niệm xuất ra là bắt đầu chúng ta có cái đường để phá vỡ cái vòng luân hồi này đấy cho nên nó quý lắm cho nên phật mới gọi là hạt giống bồ đề đã được gieo được nảy nở nó quý lắm trong kinh này đức phật nói rất là kỹ vào wow chúng ta chống phá ác hại người xuất gia, cản trở người xuất gia, chúng ta bị tổn hại phước báu của mình. Đó, còn chúng ta hỗ trợ, trợ duyên cho người xuất gia được vô lượng công đức phước báu. Chúng ta hoan hỷ, vui với người xuất gia và nghĩ rằng ước gì trong một tương lai và không gần thì xa, mình cũng sẽ đủ duyên để được xuất gia. Thầy Thái Minh cũng thế, khi xuất gia, cảm giác như mình gọi là như con chim được sổ lồng, như cá ra khỏi lưới vậy đó và nhất là khi cạo xong cái tóc này thì rất là cảm xúc thấy người mình nó nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng đấy, thưa đại chúng cái đấy là sự thật người xuất gia là người chặt bỏ tất cả mọi sợi dây cái sợi dây phiền não mình sẽ chặt đi đó, để mình để mình tu tập và giác ngộ giải thoát đạo phật là đạo của trí tuệ giác ngộ ra chân lý sự thật của cuộc đời ở ờ, trên đời này trí tuệ là cái quý báu nhất có trí tuệ chúng ta mới thấy đúng mọi sự thật thấy đúng sự thật thì chúng ta mới hành xử đúng và chúng ta không bị khổ đau sở dĩ nhân loại khổ đau là do nhân loại chưa có cái trí tuệ chân thật này mà trí tuệ chân thật này chỉ có ở trong giáo pháp chân chính của đức phật thôi và chúng ta ứng dụng giáo pháp này rèn luyện tu tập chúng ta sẽ khai mở được cái trí tuệ chân chính này gọi là phật trí này